đưa về làm không gian chờ tôi khu phố xưa điều tà vì tay quân giặc nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ xót xa phố phường ôi răng bao nhỏ căm đâu có sozinho rir. bay mưa rơi nhiều chiều mơ mơ một bóng tuyến phố xưa tiêu điều lành sao ôi giận người lặng lôi tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót hài theo mây nhan thờ ấy tôi biết đâu rơi nhiều nhiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều lạnh sao ôi giận người lặn lôi tôi đi đi tìm quá khứ dấu im gót hài theo mây về cuối